Địa ốc Fasta xin kính chào quý anh chị, xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 8. Đầu tiên là một lô đất ở Khe Xanh, phường 10, diện tích 648m2, có 251m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, giá 25 tỷ, đất nằm ở hướng Nam, đường ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 4km, ngay lối gần chùa Tàu 20m ra đến trục chính Khe Xanh, view thung lũng thoáng mát, khu dân cư yên tĩnh, xung quanh có nhiều biệt thự sang trọng, đất thế âm, Lợi hai hầm, thích hợp xây biệt thự sân vườn có tiểu cảnh bonsai, để nghỉ dưỡng, định cư hoặc kinh doanh khách sạn kết hợp cà phê view, đầu tư nhà phân quyền hay căn hộ cho thuê. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở đường Cam Ly, phường 5 với diện tích 1.000m2, sổ riêng nông nghiệp, giá 12 tỷ, hướng Tây, đường ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 10 km, bên cạnh nông trại cuốn Bobby Farm, khu vực tập trung về mạng du lịch, vườn dâu, cà phê, nông nghiệp canh nông, vân vân dân cư hiền hòa, thân thiện, nền đất chắc chắn, gần rừng nguyên sinh nên không khí trong lành, thích hợp kinh doanh du lịch, đầu tư lợi nhuận cao. Kế tiếp là một lô đất ở Vạn Thành, phường 5, diện tích 131 m2, sổ nông nghiệp phân quyền 6 nhà, giá 685 triệu, hướng Tây Bắc, đường ô tô Vivo tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 5,2 km, bán kính 2,5 m gồm khu du lịch làng Hoa Vạn Thành, Fred Garden Đà Lạt, cây xăng, công trình tín ngưỡng, khu dân cư nhộn nhịp, thích hợp, đầu tư, nghỉ dưỡng. Cuối cùng là một lô đất biệt lập ở đường Kim Đồng, phường 6, diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, giá 6,8 tỷ, hướng Tây Bắc, đường ô tô có dốc nhẹ,